Vâng, xin chào tất cả mọi người Chào mừng anh chị đã quay trở lại với à, bản tin nghệ thị trường của kênh youtube Nguyễn Hắc Tùng ngày hôm nay Và em là Nguyễn Hữu Tùng, từ vấn đầu tư thuộc công ty chứng khoán VPS Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại về cái sự vận động của thị trường trong tuần vừa rồi à, Về cái à, thị trường chúng ta từ ngày 10 tháng 5 cho đến ngày 14 tháng 5 Thì tuần vừa rồi chúng ta đã có một tuần tăng điểm của à, VNI e, đúng không ạ liên tiếp là các phiên tăng điểm mặc dù là có cái sự rung lắc khá là mạnh và cái nến kết tuần cái nến ngày thứ sáu vừa rồi đó là một cái nến doji đóng cửa ở 1266,36 điểm và cái nến doji này nó thể hiện cho cái sự ờ, khá là lưỡng lự trong cái xu thế tiếp theo của thị trường và nhiều khả năng với cái chart như này thì uh, ờ, VND chúng ta sẽ cần thêm một phiên hai phiên tích lũy nữa ở đây và sẽ vượt vượt cái kháng cự trước mắt kháng cự mà em đã vẽ ra rất là nhiều lần đó là kháng cự vùng 1270 điểm về ờ, cơ bản thì tuần vừa rồi là một phần tuần giao dịch rất là tích cực đúng không anh chưa còn thấy được điều đó khi mà quan sát cái chắc tuần này đó chắc tuần là một cái nến xanh tăng điểm với cái biên độ khá là lớn và khối lượng giao dịch cao điều đó cho thấy là dòng tiền tuần vừa rồi đã đổ rất mạnh vào thị trường và những nhóm ngành hưởng ứng nhất với đối với dòng tiền thì anh chị chắc chắn là đã biết rồi đúng không ạ đó chính là nhóm banh nhóm chứng khoán nhóm thép vậy thì đối với những mã tiêu biểu như là ở nhóm banh chúng ta có gì ạ CTG này CTG đó đã tăng điểm mạnh không có điểm mua không còn điểm mua nữa hay là HD Bank hay là VPBank thì đơn giản đối với những mã như này mọi người có thể thấy được là chúng ta đã lỡ điểm mua đối với những anh chị chưa kịp mua ở nhịp vừa rồi thì những mã như thế này đều đã chạy qua hết điểm mua rồi những mã khỏe đều chạy được mua ở chứng khoán chúng ta có ESI này cũng không có điểm mua này hay là HCM đó VCI tất cả đều không có điểm mua đều chạy qua cái vùng vùng giá tốt để chúng ta có thể lấy hàng mất rồi vậy thì đối với những người chưa có hàng mà cổ phiếu đã chạy như vậy rồi thì liệu chúng ta còn cơ hội ở nhịp tiếp theo không có không ạ câu trả lời là có đúng không ạ bởi vì là gì bởi vì là trong cái nhịp tăng thì chắc chắn sẽ có nhịp điều chỉnh trong cái nhịp điều chỉnh thì chúng ta có thể canh những cái vùng giá tốt để cho chúng ta có thể uh, gia tăng tỷ trọng hoặc là mở vị thế mới đối với những mã đã tăng mà chúng ta không kịp vào trong cái nhịp vừa rồi bởi vì sao bởi vì thị trường chắc chắn là vẫn đang trong chen tăng thị trường vẫn đang trong trên tăng và khi thị trường trong trên tăng như thế này thì sẽ cần phải có những nhóm ngành dẫn dắt và trong cái nhóm ngành dẫn dắt đấy sẽ có phải có những cái mã mã đầu ngành những mã đầu ngành những mã khỏe nhất ngành và đó sẽ là những mã dẫn dắt thị trường bởi vì thị trường vẫn đang trong trên tăng nên những mã đó chắc chắn là sẽ vẫn sẽ sẽ còn tăng mà trong tăng sẽ có chỉnh và khi chỉnh chúng ta sẽ canh để lấy hàng đó đơn giản như vậy thôi thị trường đang trong trên tăng nhá bởi vậy những anh chị mà cứ lo lắng về cái việc ở thị trường lịch trình ở trước cạn như thế này mà không dám vào hàng trong cái nhịp này thì chắc chắn sẽ là bỏ lỡ cơ hội anh chị có thể nhớ lại năm ngoái đó thị trường nó có một chuỗi tăng dài như thế này đó từ tháng 8 này đến tháng 1 này nhưng trước đó thì thị trường rất là lịch trình nguyên nhân có thể là do dịch do vĩ mô hay do nhiều thứ nhưng túm lại là thị trường lịch trình tức là gì mỗi năm thị trường chỉ có một thời điểm nó có thể là một hai quý là cái điểm tốt nhất để chúng ta tham gia vào thị trường chứ chúng ta không thể nào mà đánh chứng khoán mà lãi quanh năm suốt tháng được mỗi năm chỉ có một thời điểm tốt để tham gia thôi và sẽ có những cái thời điểm xấu mà chúng ta sẽ phải ngồi ngoài không dám làm gì ví dụ như là nhịp này này hay là nhịp này này đó những thời điểm này thì chắc chắn là sẽ phải ngồi ngoài thôi đánh ở những nhịp này chắc chắn sẽ thua chắc chắn sẽ thua bởi vì thị trường đi xuống thì rất là khó mà kiếm được lợi nhuận anh chị kiếm được lợi lợi nhuận là mã này nhưng mà sau đấy thì lại bị thua ở mã khác và túm cái váy lại thì sẽ vẫn là hòa hoặc lỗ thôi rất là khó thắng bởi vậy khi mà thị trường đang nằm trong chân tăng như thế này chúng ta phải tận dụng thời cơ đó để mà kiếm tiền đúng không ở thời điểm hiện tại đang là trên tăng nhé thì mọi người phải tận dụng cái thời điểm này để mà gia tăng cái lợi nhuận của mình một cách tối đa và em biết là đã có rất nhiều anh chị lãi to trong dịp vừa rồi những anh chị mà may mắn hay là không phải may mắn mà có thể là nhờ cái sự tính toán tốt hay là nhờ những người môi giới có năng lực cao mà tham gia được những cái mã tốt trong dịp vừa rồi như là STB này đó tham gia những mã STB hay là VP Bank này thì chắc chắn là lợi nhuận lợi nhuận anh chị thì tìm nhận được trong cái nhịp này nó còn cao gấp mấy lần lãi ngân hàng và có thể là bằng mấy năm chơi chứng khoán một rồi cộng lại đúng không ví dụ như tính toán qua ở con PP Bank này nếu chị mua được cái cái giá đẹp bên dưới này thì lợi nhuận nó đã vào khoảng 30 phần trăm rồi đúng không rồi làm cái gì mà ra lợi nhuận 30 phần trăm được đó đấy là lý do mà em khuyên mọi người nên tận dụng cái nhịp này để mà nhảy vào mà kiếm tiền thì theo cái dự báo của em trong thời gian tới sóng tăng của thị trường vẫn còn và dòng tiền chắc chắn là sẽ tập trung vào những cái mã đầu ngành từ nhóm ngành cơ bản chắc chắn đó là nhóm banh đúng không những đại diện như là CTG hay là MBB này và chúng ta nên tiếp tục quan sát tiêu biểu như là đối với MBB này MBB là một mã nhóm banh mà nó định giá của nó vẫn đang khá là rẻ đúng không đã khá là rẻ so với giá trị thực trị thực của nó thì ờ, có nhiều người ờ, có nhiều cách để ờ, định giá khác nhau đối với MBB người thì cho là giá 33 người cho là giá 35 cũng có người đưa nó lên 40 bốn mấy đó vậy thì nhìn chung là đây vẫn là một mã rất là đáng giá rất là đáng để mọi người có thể cho vào trong danh mục thì uh, cái này thì em đã cho mọi người trong group khách hàng của em mua rất là sớm rồi mua từ cái vùng dưới này rồi đó còn hiện tại thì nó đang tích lũy ở cái nền này thì chắc chắn là sẽ có điểm mua cho anh chị ở quanh cái vùng này kể cả đối với anh chị uh, tham gia mới mà hiện tại cái nền này nó vẫn khá là lỏng lẻo đúng không ạ cái biên giá dao động cũng khá là lớn thì chúng ta chưa thể tham gia được đâu thì có thể chờ thường thì một cái nền nó sẽ đạt được cái độ uy tín khi mà nó tích lũy đủ một tuần khoảng một tuần khoảng ờ, khoảng sáu bảy phiên gì đấy thì sẽ có điểm mua đẹp lúc đấy là xu hướng của nó chúng ta có thể nhìn ra được là nó vừa rồi nó đã phân phối hay là nó tích lũy nếu nó phân phối thì bỏ mà nó tích lũy thì sẽ có điểm vào để mua đó thì um, cái kỳ vọng của em thì có thể là nó sẽ điều chỉnh đâu đó về cái vùng dưới này đó về cái vùng 31 32 này thì anh chị có thể uh, mua lấy hàng dần đối với MB e với điều kiện là gì với điều kiện là cái khối lượng giao dịch nó phải giảm dần đúng không ạ khối lượng giao dịch nó phải giảm dần à, tiếp theo một mã ngân hàng khác mà em muốn giới thiệu cho anh chị đó là con um, CTG CTG thì uh, em đã cho khách hàng của em mua vùng thế này rồi đó vùng này nữa nói chung là cứ mua dần khi mà thấy nó có dấu hiệu uh, chững lại thì canh mua bởi vì là sóng banh này nó vẫn còn dài lắm còn đánh là còn lãi không có gì phải sợ cả thậm chí là đến phiên này này đến phiên này em vẫn cho khách hàng của em mua này mua ngay đầu phiên này nó và ăn được 3 4 thì đến ngay trong phiên và đến phiên ngày thứ sáu thì nó lại mở cái gap luôn như thế này thì cái gap cộng với cái nến như thế này thì ờ, cái xu hướng tiếp theo của CTG nó không không hẳn là tốt nữa nói chung là anh chị không không nên tham gia nữa với cây nến như thế này thì có thể là nó sẽ tích lũy tích lũy thêm vào đây nói chung là khi mà chơi cổ phiếu ấy thì chúng ta nên tôn trọng cái xu thế đúng không xu thế là cái mà chúng ta nên nhìn vào nhiều nhất bởi vậy là gì bởi vậy là hãy tìm những cái mã mà nó đang trong trend tăng ví dụ như là cơ bản là có CTG này trend tăng của nó đây nó đang tăng thì cái việc mà nó tăng giá ở những cái nhịp tiếp theo là việc rất là dễ dàng thậm chí là mua một hai hộp có tiền luôn nhưng mà đối với những mã mà nó đang trong trên giảm đang trong trên giảm mà anh chị nghĩ là nghĩ là bây giờ nó là một cổ phiếu tốt và nó đang trong trên giảm thì chúng ta có thể bắt đáy và sẽ mua được cái mức giá rẻ nhất và kiếm được lợi nhuận cao nhất đúng không ạ đấy là cái logic của mọi người đúng không ạ nó cũng ok thôi nhưng mà mọi người sẽ có lợi nhuận nhưng cái lợi nhuận đấy sẽ bắt mọi người phải chờ trong bao lâu đó như là con VNM này mọi người mua ở đây ờ, thì để qua thời gian chắc chắn sẽ có lợi nhuận thôi nhưng mà ai biết mọi người sẽ phải chờ bao lâu khi mà những mã khác tăng đến 90 phần trăm trong cái nhịp vừa rồi thì con VNM này mọi người bắt được đáy ở đây ăn ở một cái cây này chắc cũng khoảng 56 phần trăm gì đấy đúng không rồi đây khoảng 7 phần trăm 7 phần trăm T0 xuống T1 T2 T3 T4 có bao nhiêu T4 còn lại 3 phần trăm có chán không ạ có thể là đối với kênh đến và khối lượng giao dịch cao như thế này thì nó lại sẽ lại bị bán xuống ở cái nhịp tiếp theo thôi nói chung là đối với những mã như này thì chúng ta nên chờ không nên nhảy vào làm gì cả đừng có ham hố bắt đáy của những mã nó lại quá yếu như thế này nên chờ nó thoát khỏi cái kênh giảm giá ngắn hạn này đó đấy là khi mà nó thoát được cái vùng 95.000 này thì lúc đó chúng ta mới có thể tham gia và việc chờ đợi đối với những mã này nó rất là lâu ví dụ ở trong nhóm banh thì chúng ta cũng có một mã khác như là con BID này đó BID thì vừa mới thoát được khỏi cái trên giảm của mình và cái quá trình hồi phục lại của BID trong thời gian tới nó sẽ còn rất là nhiều rất là nhiều khó khăn bởi vì gì bởi vì những cái lượng người mà người ta đã cầm hàng ở trên đây và sau một cái quá trình rơi như thế này thì khi mà BID về được lên đây thì sẽ phải nhận thêm một pha chốt ở đây nó nhận khóa chốt đây rồi thì sau tích lũy ở đây một chút này sau đó lại có thể phát triển đi lên lên đến đây lại chốt phát nữa lên đây lại chốt phát nữa trong quá trình lên là cái lượng hàng đu bám nó nhảy ra rất là nhiều và liên tục là đạp đạp đạp dần đạp xuống đạp xuống tạo thành những cái phiên có râu lớn rất là dài như thế này thì việc ờ, đâm đầu vào những mã như thế này cũng không khác cái việc anh chị chôn vốn là mấy đúng không chúng ta phải uh, tuân theo cái xu thế của thị trường thị trường đang đi lên thì chúng ta phải chọn những mã đi lên đó vì đó là những mã mà nó hưởng ứng rất là nhanh nhạy với cái dòng tiền còn những mã mà nó đứng ngoài thị trường như thế này thì tham gia vào sẽ rất là khó ví dụ là Vietcombank cũng vậy đó Vietcombank cũng vậy đang trong trên giảm và nhìn rộng ra thì nó đang đi ngang đó, trong trung hạn thì nó vẫn là đang đi ngang đang à, tích lũy và trong cái tích lũy đấy thì nó đang trong cái trên giảm rất là khó để kiếm tiền đối với mã như thế này vậy thì xu hướng tiếp theo trong cái tuần tiếp theo chúng ta nên tham gia những nhóm ngành nào thì cái khuyến nghị của em đầu tiên đó chính là nhóm banh vừa rồi đúng không ạ như là con MBB này đó là một mã mà rất là đáng quan tâm trong dịp tiếp theo uh, ngoài ra thì đối với những mã khác như là CTG hay là ACB ACB là một mã cổ phiếu mà cái quá trình uh, tăng giá của nó nó khá là chậm nhưng mà rất là chắc đó nhưng anh chị có thể nhìn được trong suốt quá trình tăng giá của mình ACB mà dù uh, tăng giá không không được mạnh mẽ những con khác như là cái đội uh, ờ, VPBank hay là CTG nhưng mà cái quá trình tăng giá của nó cảm giác rất là vững chắc thì ACB hiện tại đã cũng đã vào một cái trend tăng giá ngắn hạn này rồi hiện tại thì điểm mua đối với ACB là hơi khó nhưng mà em nghĩ là sẽ có điểm mua cho anh chị và việc canh những điểm mua như thế này sẽ cần rất nhiều thời gian để chị có thể ngồi quan sát bảng cũng như là quan sát cái, cái biến động cung cầu của từng phiên và nếu anh chị um, không có thời gian để quan sát nhiều cũng như là cần những cái sự khuyến nghị tư vấn sát sao thì anh chị có thể liên hệ với em để được em thêm vào room phím hàng ở đó thì anh chị sẽ bớt nặng đầu hơn trong cái khâu chọn mã cũng như là chọn ra điểm vào đó em sẽ trực tiếp thông báo cũng như là tư vấn cho anh chị thì đối với kênh nến như thế này thì khả năng cao là ACB sẽ có bài phân tích lũy ở đây đấy. thì anh chị có thể quan sát có thể ở ờ, canh mua đối với ACB trong nhịp tiếp theo ACB nhá ACB trong năm nay nhá khả năng cao là sẽ được vào viên 30 ấy. thì để được vào viên 30 thì sẽ cần rất nhiều yếu tố như là về ờ, thanh khoản cũng như là về vốn hóa điều đó sẽ kéo theo rất là nhiều game đối với con này có thể là tới tháng 7 thì lên là một mã rất là đáng để nắm giữ đó chuyển nhị nhanh cho anh chị như vậy ACB và MBB nhé rồi còn đối với những mã khác như là VPBank hay là HDBank thì nó tăng quá cao rồi thì chung anh chị cũng có hàng thì cầm còn không có hàng thì cũng đành quan sát thôi chứ chẳng chưa nhảy vào bây giờ được đâu như con này con này có vẻ sẽ phân phối một chút này thì con này cũng có thể à, cho vào danh mục theo dõi của anh chị nhé nó sẽ tích lũy đâu đó quanh cái vùng 30 chấm 30.5 thì có lẽ sẽ có giá đẹp để tham gia ở đó chúng ta sẽ sang ngành tiếp theo đó là ngành à, chứng khoán nhá, SI có để mua không ạ hiện tại thì không có để mua nó tăng quá rồi thì đành phải chờ nó tích lũy lại để tìm điểm mua thôi SI cũng là một cổ phiếu trong mà em luôn theo dõi trong cái nhịp này em sẽ luôn luôn theo dõi rất là quan sát rất là kỹ đối với con SSI và sẽ tìm điểm mua nói chung là các cái công ty thuộc ờ, nhóm ngành ờ, chứng khoán hay là ngân hàng trong năm nay đều có cái game tăng vốn thì rất là đều đáng là quan tâm và hiện tại chúng ta vẫn đang ở đầu sóng rồi nhá vẫn còn rất là nhiều cơ hội để kiếm tiền cụ thể là có thể là sẽ có khoảng 2, hai tháng nữa hai tháng nữa để có thể kiếm tiền đối với những mã như thế này um, HCM dạ HCM mở gáp này thì bây giờ chưa có điểm vào đâu lại phải chờ tích lũy thôi chúng ta nên đặc biệt quan tâm với những mã mà đã tăng tạo một cái nền tăng và tạo thêm một cái nền thứ hai nhé còn ở nhóm ngành uh, chứng khoán thì bây giờ bọn nó đã tăng mạnh quá rồi nên là chứng khoán FPT thì cũng tăng rất là mạnh rồi bây giờ hiện tại thì uh, trong tuần sau thì chắc là sẽ có điểm vào còn hiện tại thì tạm thời bỏ qua những mã như này tăng mạnh quá rồi không vào được đâu ờ, tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản bất động sản thì chúng ta có DG DG nhá quay lại đỉnh cũ nó sẽ có một quá trình tăng giá rung lắc một dù rung lắc rất là mạnh nhưng cái quá trình hồi phục của nó vẫn phát triển rất là tốt thì hiện tại nó quay trở lại cái đỉnh cũ này và sẽ tích lũy thêm vài phiên ở đây thì chúng ta sẽ canh lấy DG ở quanh giá 24 đây là một mã mà nó đòi hỏi rất là nhiều sự kiên nhẫn ở nhà đầu tư một con mã dành cho những người có tính kiên nhẫn đó thì những cái quá trình tăng giá là nó rất là khó chịu mặc dù biết là đây là một con hàng con con hàng rất là tốt được định giá rất là cao được rất là nhiều quan tâm nhưng mà việc mà nắm giữ và chịu được cái sự rung lắc của nó là cả một vấn đề và con này sẽ không hợp với lướt sóng đâu hợp với những người kiên nhẫn và đầu tư theo cái trường phái đầu tư giá trị nắm giữ lâu dài mã thứ nhất đáng quan tâm là Đế DG thuộc nhóm bất động sản thứ hai đó là Lam Long Lam Long nhá đã xong cái nền đây này tiền bộ đổ vào rất mạnh đúng không ạ hai phiên này và tạo thêm một cái nền nữa ở đây tạo thêm một nền nữa ở đây thì hiện tại cái nền này nó vẫn khá là lỏng lẻo và chưa thể tìm được điểm mua thì chúng ta có thể cho Nam Long vào trong danh sách theo dõi để quan sát trong những phiên tiếp theo đây cũng là một mã mà em quan sát rất là kỹ và luôn cố gắng để tìm điểm mua đối với Nam Long Cho những ngành bất động sản thì Nam Long cũng là một công ty có thể nói là uh, uy tín nhất đối với em một mã mà em rất đáng em luôn luôn quan tâm và điểm mua cho Nam Long đẹp nhất là sẽ đâu đó quanh vùng 38 à, tiếp theo đó là con uh, kính bắc kính bắc nhá kính bắc thì uh, nhìn là biết đang trong trên giảm rồi vận động ở kênh dưới rồi thì những mã như này tạm thời chúng ta sẽ bỏ qua bỏ qua nếu mà anh chị xác định đầu tư với một cái view nó dài hạn một chút khoảng uh, đâu đó trên một năm thì có thể mua mua lấy vị thế mua dần kinh bắc ở cái vùng dưới này còn đứt sóng thì ờ, đừng nhá đứt sóng thì mua con này chờ hơi lâu ấy mà lợi nhuận cái chiết khấu của nó cũng không đáng được bao nhiêu đâu bởi vì những cái vùng kháng cự nó khá là nhiều ở ngay phía trên của này đây vùng này này vùng này này rất là nhiều đúng không ạ mua xong thì ờ, sẽ khá là sốt ruột khá là mệt mỏi đấy Hà Đô ra Hà Đô nhá Hà Đô thì cũng khá là giống với DG tạo một cái đáy ở dưới này và đi vào quá trình hồi phục và trong quá trình hồi phục này thì nó đã chạm đến cái vùng kháng cự bên trên này rồi kháng cự bên trên này thì ờ, đối với anh chị muốn tham gia Hà Đô thì chúng ta sẽ phải chờ thêm chờ nó tích lũy lại ở trên cái vùng nền này và phát triển lên đối với những người đang có hàng thì cứ tiếp tục cầm hoặc là chốt lời bớt chốt lời bớt đi nếu phiên sau nó xanh chút lời bớt đi để nó tích lũy lại và đi lên tiếp khang điền đó khang điền này khang điền ngày xưa em có khuyến nghị ở trong group cộng đồng của mình từ bên thời thì nó còn giá hai hai chín ba mươi dưới này này nó khuyến nghị cho mọi người mua khang điền từ hồi à, đầu tháng 4 đầu tháng 4 thì đối với những anh chị mà mua thời điểm đó và kiên nhẫn nắm giữ đến bây giờ kiên nhẫn nắm giữ đến bây giờ thì lợi nhuận rất là tốt rồi đúng không ạ tốt rồi đến giờ khoảng 20 phần trăm rồi thì đến bây giờ Khang Điền sau một quá trình tăng giá này thì nó sẽ phải tích lũy lại đó nó tạo một cái đỉnh ngắn hạn ở đây nhúng xuống nhúng xuống đúng không nhúng xuống tạo một cái đáy ngắn hạn và lập tức hồi phục lên và quay trở lại cái nền cũ này và tất cả chỉ diễn ra trong có khoảng 6 à, 7 phiên gì đó nói chung là khang điền khá là khỏe rất là khỏe nhưng hiện tại thì chúng ta vẫn chưa thể mua được chưa thể mua được phải chờ chờ điểm mua tốt hơn thì đối với anh chị mà cũng quan tâm mã này thì có thể um, uh, theo dõi em đó em cũng rất là quan tâm mã này thì khi nào có để mua em sẽ thông báo cho anh chị anh chị nếu quan tâm với hàng điền thì có thể uh, hay là quan tâm những cái mã em nói vừa rồi ấy thì anh chị có thể tham gia vào cái room zalo mà em đặt link ở phía phần mô tả ấy vào đó thì khi mà có điểm mua đối với một số mã tốt thì em sẽ thông báo lên room công khai luôn cho anh chị để anh chị có thể pin vào đó để mua <laughs> tham khảo ở đó còn nếu muốn nhận được cái sự khuyến nghị tốt nhất sát sao nhất và gọi là 24 trên 24 bất cứ lúc nào anh chị có thắc mắc cần mua mã nào cần bán mã nào hay là về các vấn đề khác về kỹ thuật hay là cơ bản thì đều có thể nhắn tin cho em qua cái số điện thoại số điện thoại em để ở dưới đấy em sẽ trả lời cho anh chị mọi lúc bởi vì công việc của em à, chị để hỗ trợ khách hàng mà thì khách hàng luôn là trên hết đúng không ạ Tiếp theo chúng ta sẽ đạo qua một chút về nhóm thép nhé Nhóm thép thì hiện tại đã có dấu hiệu chứng lại rồi HPG này Đó chứng lại rồi này Nam Kim này chứng lại rồi nói chung là những mã như này thì sẽ phải quan sát tiếp thôi quan sát tiếp giá thép hiện tại thế giới vẫn đang tiếp tục tăng rất là ok và những mã như này thì vẫn còn rất là nhiều triển vọng đó. như Nam Kim hôm nay bị bán khá mạnh này thì uh, chắc chắn là sẽ qua một hai phiên nữa khi mà cái vôn ờ, của nó giảm dần này và biên giá của nó dao động nhỏ dần biên giá không còn uh, biến động mạnh như thế này nữa thì chúng ta có thể tham gia đối với Nam Kim Nam Kim là doanh nghiệp rất là tốt Hoa Sen cũng vậy đó bị chốt lời khá là mạnh thì chờ cho cái vôn nhỏ đi rồi nhảy vào cũng được thị trường này kiếm tiền rất là dễ à, tuần vừa rồi thì chúng ta cũng thấy một đại diện khác đó là con Masan này Masan tuần vừa rồi nó là rất là mạnh này đó đáy ở đây này đi lên này Masan này anh chị có thể nhìn được đặc điểm của Masan trong cái nhịp này đó là gì mỗi khi được đánh lên thì nó nó sẽ được đánh lên với cái biên giá rất là cao đánh lên cực mạnh luôn biên giá cao khối lượng giao dịch cao đúng không? phiên nào cũng vậy dòng tiền đổ vào rất mạnh đối với mặt sàn đánh rất phũ luôn à còn con DPC nữa DBC thì ờ, vẫn đang ở trong trên giảm nhá và ngắn hạn thì vẫn đang trong trên giảm còn nói chung là DPC thì thời điểm này chúng ta không nên tham gia nữa hồi phục được mấy phiên rồi lại bị đạp xuống này đạp xuống cái nền này khả năng là vẫn chưa chưa có dấu hiệu bị ngừng đạp đâu vẫn còn xuống nữa ấy. nói chung là DBC thì có hàng thì nên bán ra chốt dần thôi có hàng thì cắt lỗ đi cắt lỗ nếu anh chị chẳng may mà đu đỉnh ở đây ấy, thì cắt lỗ đi còn mua hàng ở dưới này ấy, thì ờ, cũng phải bán ra thôi nói chung là DBC thì khá là xấu à em sẽ đảo đốt qua một ờ, số mã thuộc nhóm băng cao su nhé bởi video cũng khá là dài rồi GBR này GBR thì cơ bản là vẫn ở trong trên giảm vẫn ở trong trên giảm đúng không ạ rất là tiếc khi mà chúng ta không thể khi mà có cái phiên này nó kéo lên rất cao này thì giá anh chị có thể chốt được ở đây thì khá là tốt và rất tiếc là những mã cổ phiếu mà nó có tính đầu cơ mạnh như thế này nó phụ thuộc quá nhiều vào giá cao su của thế giới thì chúng ta không thể trông chờ lâu dài đối với những mã như này được chỉ nên đánh vào đầu cơ ngắn hạn ăn tê cộng thôi và trông chờ vào tính tức thôi đúng không còn về kỹ thuật thì con này đang khá là yếu và mặc dù là GVR là một mã cổ phiếu nó không thuộc VN30 nhưng mà tính chất của nó thì không khác gì VN30 cả đánh lên đánh xuống rất là mạnh này nhưng mà nhưng mà có tính đầu cơ mạnh như thế này thì chúng ta tốt nhất là không nên trông chờ nhiều nó đã có một cái quá trình tăng giá rất là dài bên này rồi và đây là phía bên kia sườn dốc của nó rồi thì có lẽ là cái trên giảm sẽ còn kéo dài đối với GVR rất là khó để kỳ vọng đó DRI DRI thuộc mặc dù là thuộc nhóm uh, cao su vậy nhưng mà lại tích cực hơn so với GVR đó đó một cây tăng rất là đẹp và hiện tại thì đã về lại cái nền cũ và trong thời gian tới sẽ sideways đây thôi những cái khối lượng giao dịch của nó giảm dần này là tiền vào cũng đã bắt đầu yếu dần rồi thì nó sẽ sideways đây một chút tôi nghĩ lại có thể là sẽ bật tăng hoặc là sẽ lại tiếp tục lình xình ở quanh cái này cái đấy thì sẽ rất là khó đoán đối với mã cổ phiếu như thế này ờ, có lẽ là em sẽ tạm dừng video của em ở đây ờ, hơi dài rồi thì uh, anh chị còn đang thắc mắc mã nào thì có thể bình luận phía bên dưới em sẽ trả lời cho từng người và nếu cần nhận sự tư vấn thì có thể nhắn tin cho em qua cái số Zalo em sẽ sẵn sàng trả lời hỗ trợ cho mọi người Xin cảm ơn chúc mọi người một tuần mới giao dịch hiệu quả